chào các bạn hôm nay à, tự học lập trình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm Casimu để chúng ta vẽ và mô phỏng một cái mạch à, đèn giao thông à, mạch đèn giao thông dùng giờ le thời gian nha các bạn đây là hoàn toàn dùng bằng giờ le dùng bằng công tắc tơ chứ không phải là dùng bằng các cái bộ vi điều khiển nha hoặc là bộ điều khiển lập trình nha thì đây là cái sơ đồ của nó các bạn à, trước khi chúng ta đi vào hướng dẫn vẽ chi tiết thì tôi cho các bạn xem tổng thể mà cái mạch từ học lập trình đã vẽ xong cũng như là đã mô phỏng hoạt động của nó thì đây là cái uh, vị trí này là cái uh, uh, mặt đường này giả định mặt đường này gồm có uh, một ngã tư đấy một ngã tư gồm có hai hướng nha thì đây gọi là hướng một đây là hướng hai hai hướng đối diện nhau thì uh, tại bốn góc đều có uh, dãy ba đèn xanh vàng đỏ thì chúng ta biết rằng là nguyên lý của hoạt động của đèn à, giao thông tại ngã tư thì xanh của hướng này thì nó sẽ là đỏ của hướng kia ha thời gian của đèn đỏ thì nó sẽ bằng tổng thời gian của đèn xanh và đèn vàng cộng lại đó thì còn bên đây là cái sơ đồ đấu dây này sơ đồ điều khiển đó thì bây giờ tôi sẽ à, mô phỏng cho các bạn xem nhé trước khi à, đi vào hướng dẫn chi tiết ha rồi nhấn lên ta dạ thấy là bình thường là chưa có cấp nguồn á thì tất cả đều tắt ra bây giờ cho nguồn vào này thì đầu tiên là đèn xanh một và đèn đỏ hai sáng này xanh một đỏ hai sáng ở đây tôi đặt xanh ờ, thời gian xanh một là 10 giây 10 giây sau thì đèn vòng vàng một sẽ sáng là 10 giây sau đấy 10 giây sau đèn màu vàng một sáng và 4 giây sau thì đèn xanh hướng hai đèn xanh hướng hai và đèn đỏ hướng một sẽ sáng đấy và cứ lặp lại đi lặp lại như vậy đèn xanh hướng hai tôi đặt là 12 giây cái này thời gian này chúng ta đặt tùy ý nha các bạn 12 giây này chúng ta nó đang đếm này 4 này 3 này 2 này 1 này 0 đó thì sẽ chuyển sang đèn vàng đèn đỏ hướng à, một vẫn ra đang sáng nha đèn vàng hướng hai này đấy sau một thời gian đèn vàng hướng hai tôi đặt thì như là 5 giây gì đó đấy và quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy nha quá trình cứ đi lặp lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào mà chúng ta à, dừng thì thôi thì bây giờ chúng ta cùng à, đi vào chi tiết ha rồi chúng ta mở phần mềm lên thì à, cái à, link của phần mềm này tôi học lập trình để dưới phần mô tả của video clip này ha các bạn có thể download miễn phí phần mềm này cũng khá là nhẹ à, chúng tôi đã có một cái video clip hướng dẫn cụ thể sử dụng phần mềm này rồi à, rất là nhẹ nhàng không có nặng nề không cần cài đặt nữa các bạn chúng ta chỉ à, việc đao về chép vào USB chúng ta đi bất kỳ một máy nào chúng ta cũng có thể sử dụng được rồi sau khi chúng ta đao về không cần giải nén luôn chúng ta uh, mở lên chúng ta bấm đúp vào cái tập tin Casimu.exe e này à, chúng ta mở lên thì đây là phiên bản uh, gốc cho nên là tôi vẫn còn để cái bắt buộc của nó thì bắt buộc của nó là 4962 ha 4962 chúng ta nhập 4962 đây 4962 rồi enter đó thì nó ra, ra được một cái giao diện như thế này chúng ta phóng lớn lên để làm việc với dễ chúng ta zoom nó lớn lên bằng cái dấu cộng này đó lớn lên để chúng ta nhỏ lại này lớn lên để chúng ta làm việc cho dễ thì bây giờ cái mạch này nó gồm có những cái gì thứ nhất là các cái tiếp điểm thường mở thường đóng rồi giờ le thời gian cuộn hút công tắc conductor rồi đèn vân vân thì à, để cho nhanh á thì các bạn cứ lấy ra một số các cái thiết bị chúng ta để sẵn và sau đó chúng ta chỉ việc ghép nối lại theo cái nguyên lý hoạt động của hệ thống rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha rồi để lấy nguồn thì chúng ta vào nó có cái dấu chấm này chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ lấy nguồn ra nguồn này là nguồn dây pha này à, nguồn dây pha nguồn dây trung tính hoặc là nguồn một chiều nguồn âm đó nguồn dương và nguồn âm của một chiều vân vân rồi tôi lấy nguồn dây pha ra ha rồi lấy dây l là dây pha rồi chúng ta cứ lấy chúng ta bỏ đây đi chúng ta sắp xếp lại sau nhé các bạn nếu mà chúng ta lấy dư thì chúng ta có thể bấm vào bấm nó rồi nhấn phím delete ở trên bàn phím để chúng ta xóa nó đi ở những cái nguồn n ra đây rồi cuộn hút cuộn hút contactor đây chúng ta vào đây đấy chúng ta lấy cuộn hút ra bấm để sẵn đây rồi giờ le thời gian đây giờ le thời gian này các bạn connection timer đó đây là on delay nha <coughs> đây là giờ le thời gian dạng on delay chứ không phải à, chứ không phải là là là off delay nha đây bên này nó off delay này đây là off delay này nhưng mà chúng ta không xài thì thôi short off delay chúng ta xài thôi bấm bỏ đi rồi đèn đây chúng ta lấy đèn ra chúng ta cứ lấy ra rồi chúng ta nối lại sau chúng ta cần cái gì chúng ta nối lại sau rồi à, cầu dao cb không có cần không ừ, cần thì cũng lấy ra đi đây cb một pha một tép rồi tiếp điểm tiếp điểm thường mở lấy ra đây sẵn đi rồi tiếp điểm thường đóng rồi lấy ra để trong đó rồi tiếp điểm của giai thời gian on delay rồi tiếp điểm thường đóng của giai thời gian on delay đó rồi cái gì nữa nhỉ còn gì nữa không đèn rồi thời gian cuộn hút công tắc tơ tiết điểm CD rồi ok chúng ta tạm thời như vậy nguồn có chưa nguồn rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào vẽ nha đầu tiên là chúng ta lấy từ dây pha này dây pha rồi chúng ta sẽ qua một cái CB cần kéo cb sang chúng ta nhớ là chúng ta vẽ để cho nó thẳng hàng ha vẽ à, chúng ta đặt sắp xếp cái các cái vị trí của cái thiết bị này cho thẳng hàng thì đến lúc à, chúng ta nối nó sẽ nhanh hơn à, chúng ta nối cho nhanh và nó dễ dàng hơn rồi chúng ta có thể đổi tên bằng cách bấm nút vào chúng ta đặt là cb à, cb rồi ok rồi từ cb này chúng ta cứ theo nguyên lý thì có phải là chúng ta đầu tiên là cuộn ờ, đèn xanh một sáng không thì tôi đặt đây là đèn cuộn hút là là xanh một k à, đây cuộn hút chúng ta bấm nút vào chúng ta có đặt đổi tên nó là cuộn hút cho đèn xanh một tôi đặt là x 1 đèn xanh một đồng thời là gì đèn đỏ hai sáng và chúng ta copy nó như vậy là chúng ta khỏi mất công mấy chúng ta nhấn nhấn nó rồi chúng ta nhấn chữ ctrl c ở trên bàn phím chúng ta ctrl v để dán ngược lại chúng ta lên đây thì cái này là đèn đỏ hai tôi đặt là đèn đỏ hai bấm nút vào tôi lại đặt đây là đỏ hai rồi chúng ta nối dây đây dây nối đây, dây pha chúng ta nối dây màu đỏ đây dây pha màu đỏ rồi nối dây màu đỏ rồi bây giờ lấy dây trung tính này qua dây trung tính này qua đây chúng ta xoay nó ra cho nó xoay ngang ra cho nó dễ xoay ngang này đó rồi dây trung tính thì các bạn à, lấy dây màu xanh nghe màu xanh này à, chúng ta nối vào rồi tiếp tục chúng ta nối dây cho cuộn hút công tắc đèn đỏ này đèn đỏ hai này rồi chúng ta nối vào rồi để những cái điểm nào mà nối mà chúng ta nghi ngờ là chưa tốt thì chúng ta có cái dấu chấm này chúng ta nhấn vào đó rồi chúng ta chấm nó vào thì giống như chúng ta hàn cái dây sợi dây nó lại đó để nó sẽ tiếp xúc tốt hơn bây giờ chúng ta thử nha chúng ta cứ làm từ từ từng bước từng bước một theo nguyên lý thì chúng ta sẽ hiểu <clears throat> rồi bấm cb thì lúc này các bạn chúng ta thấy là đèn xanh một đèn đỏ hai sáng không à đèn đỏ xanh một đèn đỏ hai sáng bây giờ chúng ta sẽ khi đèn xanh một và đèn đỏ hai sáng chúng ta sẽ cho nó qua một cái timer à, cho nó qua timer chúng ta lấy cuộn hút của timer ra chúng ta đặt đây là đèn timer của xanh một à, tức là thời gian của uh, đèn xanh một á ta nối song song nó rồi chúng ta cũng nối vào đấy chúng ta làm này cho nó nhanh có thể là chúng ta sẽ làm rồi chúng ta sẽ xóa đi nha chúng ta cũng không phải là ờ, một trăm phần trăm là chính xác đâu chúng ta cứ làm rồi chúng ta sẽ ờ, sẽ sẽ, sẽ thử rồi chúng ta sẽ uh, xóa rồi chúng ta làm lại rồi như vậy khi mà chúng ta đặt bật cb lên thì cuộn xanh một và cuộn đỏ hai này có điện nó sẽ làm uh, cho đèn xanh một đèn đỏ hai sáng ha thì chúng ta tôi sẽ lấy tiếp điểm cho nối sau ha rồi đồng thời nó cấp điện cho cái cuộn hút của chúng ta thời gian bắt đầu tính thời gian thì ở đây chúng ta sẽ đặt cho nó là 10 giây đi ha 10 giây chúng ta gõ đây 10 nhân 1 thì ra là 10 giây còn nếu mà chúng ta à, để số chỗ này là số 1 chúng ta để đây nhân đến 10 thì nó cũng là như nhau nó cũng giống như vậy nha nhưng mà đây là nhân với cái thời gian này à 10 giây đó nhưng mà nó có sự khác biệt khi mà nó hiển thị như thế này các bạn chúng cho chúng ta xem cái hiển thị như thế nào rồi như vậy sau đủ thời gian 10 giây nó sẽ cắt cái gì đèn xanh một này ra như vậy chỗ này chúng ta nối đây là không hay này và chúng ta nối sau ha nó sẽ cắt cái đèn xanh một này ra đồng thời nó sẽ đóng cho cái đèn đèn vàng hàng vàng một thì chúng ta lại copy ha copy cái này chúng ta nối cho nhanh đấy chúng ta đổi lại đây là đèn vàng một đấy cuốn hút vàng một rồi như vậy chúng ta sẽ lấy tiết điểm thường hở của thời gian này chúng ta sẽ đây là thời gian xanh một là lấy tiết điểm thường mở thường mở đóng chậm của đèn xanh mờ của cái là thời gian xanh một đó chúng ta nối vào ha nối vào đây rồi chúng ta nối vào cuốn hút này rồi nối qua đây rồi chúng ta lại chạy thử nhá ta xem nó sẽ như thế nào bấm lên thì bắt đầu nó tính sao nó không chạy chúng ta đã à nó chạy đấy nhưng mà chúng ta không nhìn thấy đã đấy nhưng bây giờ nó chạy đấy nhưng mà chúng ta không nhìn thấy nha thì chúng ta các bạn không nhìn thấy nó cái là sự thay đổi này nó để đấy nhưng mà đúng một à, cũng khoảng 10 giây sau thì nó, tiếp điểm này nó sẽ đóng lại này nhưng mà chúng ta thấy là chỗ này cứ để không ngoài đúng không để không ngoài thì đã chúng ta cứ tưởng rằng là nó không chạy đấy nó chạy đó nó chạy đúng không như vậy thì muốn để cho chúng ta thấy thấy nó hiển thị con số trên này nó nhảy theo á thì các bạn bấm vào đây chúng ta để đây là 10 để nhân cho một là cái độ phân giải của nó các bạn nhân cho một thì 10 nhân cho một nó là 10 giây thôi thì chúng ta thấy này nó sự khác biệt này. đấy thì đây là 9 này 8 này 7 này 6 này 5 này 4 này 3 này 2 này 1 này 0 này đóng cái điểm và cuộn vàng một có điện thì như vậy khi đèn vàng một cái điện thì đương nhiên phải cắt cái đèn xanh một này nha như vậy chúng ta phải lấy cái tiếp điểm à, chúng ta xóa cái này đi ha nếu rồi chúng ta đi lấy qua đây lấy cái tiếp điểm thường đóng của cái đèn vàng một này à, chúng ta nối vào đây lại chúng ta lại xóa cái này đi đấy thì chúng ta cứ làm như vậy cho nó nó nó nó sẽ nó sẽ đúng hơn à, rồi chúng ta đã nối đây đó rồi lại nối nối về lại nhá rồi nối dây này lên đây chúng ta nhớ là chúng ta nối vào đúng cái vị trí tiếp điện của nó thôi nhá chứ chúng ta đừng có kéo quá rồi chỗ này sợ không ăn thì chúng ta lại ấn vào đây à rồi chúng ta lại thử lại nhá lại thử lại này rồi nhấn cd lên đấy bảy sáu năm bốn ba hai một không chuyển đấy ờ, chúng ta chỗ này chúng ta quên chưa đổi cái tiếp điểm này ha đổi tiếp điểm này vàng một cái ga nó đâu có hiểu đây là vàng một này vàng một này đó và cái chỗ này này chúng ta để cho nó đẹp ấy, chúng ta xóa này đi xóa đi và chúng ta tiếp tục chúng ta vẽ nó cao lên trên này nhìn nó sẽ cân xứng nó đẹp hơn đó rồi chúng ta xem lại nhá mô phỏng này chạy này chạy chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một không chuyển đấy như vậy đèn xanh màu tắt này đèn xanh màu tắt đèn vàng hai sáng này còn đèn đỏ hai và đèn à, đèn đỏ hai với đèn vàng một sáng này đèn xanh một tắt rồi vậy bây giờ chúng ta tiếp tục suy tiếp tiếp là gì khi đèn vàng một này có điện chúng ta lại cấp cho nó vào cái timer nha cấp cho nó một cái timer thì chúng ta lại tiếp tục lấy timer thì chúng ta nhấn vào chúng ta copy còn chôn C này còn chôn V này để dán ra đó rồi chúng ta đấm đây chúng ta đặt tên nó là thời gian của vàng một nha thời gian của vàng một và chúng ta đổ cho nó là à, mấy giây thì tùy ha ví dụ ba giây cho nhanh thôi 3 giây đi và chúng ta nối vào đây chúng ta nối vào với cái này chúng ta nối đây cho nó đẹp cho nó cùng song song với bên này cho nó đẹp ha dưới này là dây âm thì chúng ta nối vào màu xanh à muốn gắn thì gắn muốn gắn thì gắn rồi chúng ta tiếp tục ha à thôi chúng ta tiếp tục đi như vậy khi lúa thằng này nó có cái cuốn hút của thời gian đèn vàng một này có điện thì nó tính thời gian thì sau một thời gian làm gì sau một thời gian chúng ta lấy tiếp điểm đó gắn cho cái ờ, đèn xanh hai đúng không và lúc đó sẽ cắt đèn một vào vậy thì chúng ta copy cái tiếp điểm này ra còn tuần V còn tuần C còn tuần V chúng ta tiếp tục rồi chúng ta nói đây là chúng ta lại tiếp tục còn tuần C còn tuần V đấy chúng ta làm vậy cho nó nhanh cho đỡ mà mỗi mỗi lần lấy lấy lấy lâu lắm rồi đây đặt là đèn xanh đèn xanh hai đèn xanh hai đồng thời là đèn gì đèn đỏ một luôn đèn đỏ một luôn nha chúng ta đặt luôn là đỏ một luôn đỏ một ok rồi nối dây vào thằng này nối lên nguồn này thằng này nối lên đây này à, thằng này nối lên đây này qua này đó à, bên dây trung tính này rồi rồi rồi đó đây chúng ta xem nhá à đây là đèn này, này là thời gian này thời gian vàng một chúng ta nhớ đổi cho chính xác nha chúng ta hay quên là cái đổi tên đấy rồi chúng ta xem này chúng ta copy mà hay quên đổi tên rồi chạy này 9 8 7 5 4 3 2 1 0 chuyển đó đèn vàng một sáng này bắt đầu tính thời gian 3 giây thì đèn đỏ đèn xanh một đỏ hai sáng lúc này nó bắt buộc nó phải cắt gì cắt thằng đèo hai ra ha chứ không để đỏ hai sáng ngoài được như vậy chúng ta sẽ mắc ở đây nối tiếp với thường đóng của thằng gì thằng đỏ hai nha chúng ta nhớ lấy thằng đỏ hai thường đóng của đỏ hai này chúng ta chọn cái này này chúng ta cồn chân phê c này còn chân v này nối tiếp vào đây nhớ đổi tên là đỏ đỏ hai như vậy khi đỏ hai sáng thì chắc chắn không cho thằng xanh hai sáng được rồi xanh hai và đỏ một sáng được rồi rồi chúng ta nối dây lại này nhớ là kéo đúng cái vị trí này thế nha chúng ta đừng kéo quá lên trên này ha chúng ta nối cho đúng nó mới tiếp xúc tốt ha rồi chúng ta xem lại này chạy này à, gì đây tại sao thế à, đỏ hai xin lỗi chỗ này phải là đỏ một chứ này đỏ hai sao được đây là đỏ một đấy chúng ta hay quên đỏ một đó đỏ một chứ đỏ hai sáng là lúc có sáng có điện có tắt có sáng có tắt này nó, nó chạy như vậy đó rồi đó bảy sáu năm 4 3 2 1 0 sáng à, vàng à, sáng đó vàng bọt sáng 3 giây à như vậy khi thằng đỏ một và xanh hai sáng thì nó nhả này ra nhả này ra thằng này mất điện thằng này mất điện thằng này nhả ra như vậy chúng ta vẫn chỗ này chúng ta mắc duy trì cho nó ở đây là cái đèn vàng một đỏ một là lấy tiếp điện thường mở thường mở đây mắc xong xong nó là cái đèn đỏ đỏ một đỏ một để nó ngắt ra để nó lắt ra nha và chúng ta nối dây lại này và chúng ta tiếp tục nhấn vào đây chạy bốn ba hai một không vàng một sáng đấy như vậy lúc này là xanh hai đỏ một sáng này xanh hai đỏ một sáng nha thì khi đỏ màu sáng thì nó cắt cái này ra rồi nó cắt toàn bộ cái bên đèn xanh một đỏ hai và vàng một này ra ra ra rồi và chúng ta thấy là nó duy trì thế này và chúng ta cứ làm tương tự như vậy ha chúng ta cũng cứ suy luận theo cái tương tự như vậy đỏ hai sáng xanh hai sáng thì chúng ta lại cấp cho nó một cái timer và đây khi đỏ hai sáng thì chúng ta lại cấp cho nó cái timer gọi là thời gian xanh hai à, thời gian xanh hai sau đó chúng ta sẽ lấy cái điểm thời gian xanh hai này chúng ta cấp cho đèn vàng hai và đèn vàng hai này lại tiếp tục cấp cho cái timer của của thời gian vàng hai là sau khi thời gian vàng hai kết thúc nha sau khi thời gian kết thúc thì lúc này đây này tôi lấy thứ thường thường đóng mở chậm nó cắt thằng D1 này ra khi cắt D1 ra thì tiếp điểm D1 này đóng lại nha tiếp điểm D1 này đóng lại này. tiếp điểm D1 này đóng lại nó đóng lại thế này cấp nguồn lại cho cái này hoạt động lại thôi nó lại cấp nguồn cho xanh một đỏ hai và thời gian ờ, này hoạt động trở lại bình thường đấy thì cái mặt sơ đồ nó chỉ có như vậy thôi à, chúng ta thay cái này bạn, à, tôi đây tôi làm dùng tiếp à, nút nhấn thay bằng tiếp điểm à, thay bằng, à, bằng cd này rồi đấy chúng ta nhấn này đấy chín này tám này bảy này sáu này năm này bốn này ba này hai này 1 này chuyển đó lúc này là đỏ hai là vàng màu sáng này này đỏ hai này, vàng màu sáng này rồi sau thời gian thì lúc này là xanh hai đỏ một này xanh hai này đỏ một này đó xanh hai đỏ một sáng với thời gian cũng là 12 giây là cái này tùy chúng ta đặt bao nhiêu giây chúng ta đặt ha 12 giây rồi sau đó là đỏ một và vàng hai đỏ một vàng hai này ha. sau một thời gian đóng tiếp điểm này lại nó ngắt thằng này ra nó ngắt đỏ một ra nó đóng này lại thì lúc này xanh một đỏ hai sáng lặng và quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào chúng ta à, dừng thì thôi à, dừng thì thôi nha còn để vẽ cái này để chúng ta quay trở lại cái bài bên này nhưng mà chúng ta không dùng cái thường đóng này thì chúng ta có thể xóa bỏ nó đi xóa bỏ này. đèn này đèn đèn này thì chúng ta cứ lấy đèn ra thôi Nha, chúng ta vẽ các cái đường này thì chúng ta lấy cái hình chữ nhật này lấy hình chữ nhật này chúng ta vẽ à. đó vẽ này rồi chúng ta bấm đúc vào đó chúng ta đổi màu nó đổi màu nó ví dụ màu tôi à, cho màu xám xám này đi ha xám xám này ok đá thì nó ra màu xám xám này và tương tự như vậy là vẽ một cái đường ngang nữa chúng ta lấy này rồi chúng ta lại tiếp tục đổi màu nó này đổi màu xám này ok à, như vậy chúng ta được một ngã tư như thế này rồi các đèn này đèn giờ chúng ta nối đây để cho nó dễ này thì đây à, tôi đặt là đèn vàng một đi à đèn à, xanh một này bỏ các cái ờ, cái này đi để cho nó dễ nhìn ha xanh một này rồi tôi copy tiếp xanh một rồi tới gì tới vàng một đúng không tới vàng một này à vàng này chúng ta chọn vào vàng này ha đây là vàng một này màu xanh toàn là gì màu xanh rồi ok này rồi ờ, chúng ta tiếp tục dán chúng ta chọn đây đây là đỏ đỏ một và chúng ta chọn màu đỏ ha chọn màu đỏ rồi chúng ta được ba cái đèn như vậy chúng ta ở đây đặt đây nó theo vị trí như này ở đây là vàng này nhưng mà chúng ta đặt đấy thì chúng ta vàng lên trước đúng không đỏ này rồi tới vàng này xanh này rồi chúng ta quét khối nó ha quét này kéo xích ra ngoài chúng chúng ta làm cho dễ rồi chúng ta lấy cái điểm thường mở nó ra đây tôi lại copy nó copy này đỏ một này đỏ một đây rồi tới gì mà nối ra ngoài đi ha nối ra ngoài này đỏ một này vàng một gắn nó còn tuần về đây vàng một thì tôi lại bấm đây tôi đặt là vàng một gõ vàng một rồi cồn tuân v xanh một xanh một ok rồi tôi lấy nguồn này lấy nguồn tôi copy cho nhanh để chúng ta chúng ta đã dây cho dễ rồi nguồn đây rồi xoay này xoay nữa nha đó xoay nó về đây rồi nguồn âm này nguồn về giới trung tính đó còn tuần v còn tuần c còn tuần v rồi xoay nó này đó rồi đang ờ, sát sát đây tí đi đó đẹp rồi giờ chúng ta nối dây lại nha nối dây lại này dây pha này màu đỏ này nối qua này nối qua này nối qua này rồi dây trung tính màu xanh này nối qua này nối qua này rồi chúng ta chúng ta xem nó hoạt động nhé rồi đây này à nhưng mà chúng ta đoạn này còn chưa nối nữa ha đoạn này chưa nối của màu đỏ này thì chưa nối cái đoạn này làm sao có điện một hai ba rồi ta cùng xem cho chạy này chạy đấy xanh màu sáng này xanh màu sáng sau một thời gian thì cái vàng một này đó vàng màu sáng và cứ tương tự như vậy thôi à, chúng ta cứ thực hiện tương tự như vậy thôi đúng không ạ rồi chúng ta đặt nó vào đây rồi chúng ta có khối đặt gì xích lên đây rồi đặt vào đây đó nhưng mà chúng ta được cái đèn xanh một đèn vàng một và đèn đỏ một ha ba đèn tương tự như vậy thì chúng ta ờ, hướng bên này thì chúng ta mắc song song rồi chúng ta copy nguyên cái này đưa sang cũng được nữa rồi tôi copy ctrl c này rồi nhấn ctrl v này đấy chúng ta kéo xuống ra đây chúng ta tập ra rồi nhưng mà chúng ta phải đổi ngược này lại à, bằng cách là chúng ta cọp ra đây và tương tự làm như vậy theo hướng hai thôi vàng đó đó rồi chúng ta chỉ việc là rồi mà chúng ta kéo lại lên đây rồi ta kéo xích lên đây một tí xích vào tí Rồi kéo này xuống xuống Nó mất đi cái đề này rồi. Nó, nó, nó che khuất ở tí sau đây ha. Đấy, là xem nó chạy này. Nó che mất rồi. Thì à, do là chúng ta vẽ cái này à, sau cho nên là nó che cái, cái này quá. Xóa đây, để ta xem như thế nào. Đó do cái này nó che lên này vậy thì chúng ta xóa này đi rồi chúng ta vẽ lại này chúng ta vẽ lại và chúng ta đổi là màu màu xám này rồi chúng ta chạy thử coi xong giờ này nó chưa sáng này nó lại đi thế ờ, nào đó thì chúng ta rồi đỏ một đỏ một xanh một xanh một đây à nguồn này nó mất tiêu ấy nguồn ở ờ, đây này tôi có nguồn cho nó rồi rồi đó thì chúng ta cứ làm tương tự như vậy ha chúng ta cứ làm tương tự như vậy thôi chứ ờ, không có gì khó cả nha rồi kéo này qua rồi đổi nó lại là thành màu sữa này sao này nó giống được đó này, nó dài quá nó xóa đi cái lại đó nhấn đúp vào đó đổi màu thôi rồi còn để vẽ các cái đường nhỏ nhỏ này á thì chúng ta cũng lấy cái uh, giống vậy thôi chúng ta lấy này chúng ta vẽ ở đây thôi đó rồi chúng ta đổi màu này thành màu trắng này màu trắng này đó thì nó tạo thành cái vạch cái vạch ờ, qua đường á vạch qua đường này chẳng qua tôi vẽ thôi toàn toàn bằng vẽ như vậy thôi đấy chúng ta bố trí làm sao cho nó thật là đẹp đấy thì mạch này hoạt động khá là ổn định nhé tất nhiên là trong thực tế thì không ai sử dụng giờ le và công tắc tơ để mà điều khiển đèn giao thông các bạn biết tại sao không mà trong thực tế là người ta dùng vi điều khiển rồi dùng các cái à, à, linh kiện điện tử để chúng ta điều khiển thì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta dùng giờ le dùng uh, tiết điểm ấy mà cái tiết điểm nó cứ đóng mở liên tục hàng ngày này qua ngày kia thì cái bộ phận cơ của nó chịu không có nổi ha, bộ phận cơ của nó chịu không nổi do đó mà người ta không có dùng uh, tiết điểm để mà điều khiển đóng mở liên tục như vậy mà người ta phải sử dụng các cái linh kiện điện tử à, để mà à, dẫn cũng như là để mà điều khiển nó vừa thứ nhất là nó vừa bền theo thời gian thứ hai là nó không có phát ra tiếng kêu à, phát ra tiếng kêu tạch tạch tạch Đấy, nó rất là ổn nha rất là ổn ở đây à, tôi mô phỏng để cho các bạn hiểu nguyên lý hiểu cái nguyên lý của cái mạch đèn nó hoạt động ra làm sao và chúng ta sử dụng cái phần mềm à, một cách rất là dễ dàng thì từ cái phần mềm này chúng ta có thể chuyển đổi thành phần cứng thực tế bên ngoài nó cũng rất là dễ à, cho những bạn mà uh, không có điều kiện uh, mua những các cái uh, sản phẩm thực tế chúng ta có thể dùng một phần mềm chúng ta mô phỏng chúng ta cũng hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó đặc biệt nữa là cái phần mềm này rất là nhẹ nó không cần phải cài đặt rườm rà cho nên là không cần phải cái máy tính cấu hình cao hay là phải phải phải phải phải, phải cài đặt cụ thể mà cứ chúng ta chỉ cần chép vào USB là chúng ta có thể đem đi chúng ta uh, mở mọi máy máy nào cũng được máy tính nặng được nha hiện nay thì cái uh, phần mềm mềm này tôi để ở dưới phần mô tả cho các bạn đào miễn phí đào miễn phí thì uh, phần hướng dẫn uh, của tự học lập trình hôm nay đến đây là kết thúc ha à, phần uh, đèn giao thông uh, sử dụng uh, giờ le thời gian này à, các bạn uh, nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ uh, like share cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ à, cho tôi học blogging sẽ ra những cái sản phẩm chất lượng và à, có ích hơn cho các bạn à, chuyên ngành về điện cũng như là về các cái lĩnh vực khác chào các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi